Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vincus cùng vào bếp nha Hôm nay Vincus sẽ giới thiệu tới cả nhà món chè rất là nổi tiếng ở Việt Nam Rất là thơm, rất là ngon, rất là béo, đó là món chè bưởi Đó Ăn rất là bùi bùi sực sực, thơm thơm Cùng nước cốt dừa béo béo Trời ơi, quá tuyệt vời trong những ngày hè các bạn nhé Món chè đặc biệt hay ăn nóng cũng được nè, ăn lạnh cũng được các bạn nha Rất thơm và ngon nữa Rồi chúng ta cùng thử món chè này nha ok rồi chúng ta sẽ có nguyên liệu là một trái bưởi da xanh các bạn nha Đó, rất là đẹp luôn da rất là mịn luôn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rửa trái bưởi và chúng ta sẽ bắt đầu gọt các bạn nha mình sẽ à, gọt trái bưởi cắt bỏ phần cùi đi sau đó mình sẽ cắt khứa đó, thành 4 hoặc 6 vết 6 ờ, vết khứa và mình sẽ lột uh, cắt từng cái vỏ bưởi ngoài các bạn nha đó, để mình bỏ những cái cái phần đắng đắng các bạn sau đó mình sẽ cắt ra và sẽ bỏ luôn cái phần bên trong mình chỉ giữ cái phần nào mà nó ờ, ở nằm ở giữa cái phần giỏi phần ruột á nó sẽ rất là ngon và không bị đắng các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ lột ờ, một cái ờ, phần vỏ bưởi ra là phần vỏ bưởi này mình đã lọc bỏ phần vỏ xanh rồi các bạn đó, bây giờ mình sẽ lấy ra mình sẽ cắt cái phần mà nó dính cái phần ờ, bên cái phần sơ bên trong các bạn nha đó thì mình sẽ bỏ luôn đó, để mình giữ cái phần dòng nhất có thể các bạn nha mà bỏ luôn cái phần những cái bịch dạ, xanh xanh đó, đó dính cái vỏ là bỏ luôn các bạn nha đó, sau đó mình sẽ cắt nhỏ cái hạt lựu ra mình sẽ mình sẽ ngâm nước muối bạn nha đó. Ok và cuối cùng mình đã có được một khay à, giỏ bưởi đã xử lý phần à, nước phần đắng và mình đã cắt hành lụa các bạn nha bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thao nước và mình sẽ cho khoảng cỡ 50 gram muối vào các bạn nha Đó, thao nước được khoảng tầm một lít rưỡi các bạn nha Đó, một lít rưỡi và mình sẽ cho cái à, phần bưởi mình đã cắt hành lụa vào mình để mình ngâm các bạn nha ngâm khoảng tầm 2-3 tiếng hoặc lâu hơn cũng được các bạn nha đó, cho ra bớt chất ờ, nắng đi các bạn sau đó mình sẽ bắt đầu mình ờ, bớt và mình xả nước bớt và xả nước liên tục cho các bạn nha khoảng cỡ 5-7 lần cho nó hết nắng là ok Ok và sau khi ngâm xong mình sẽ bắt đầu mình sẽ bóp bắt cái vỏ phần vỏ bưởi bạn nha đó, nó tẩy cái bớt phần nắng thì mình sẽ bỏ một cái à, khay à, đó mình sẽ lấy một thao nước mới rồi mình sẽ chả ngược cái à, phần vỏ bưởi vào là mình ngâm sau đó mình sẽ xả lại nữa đó, ngâm xả 50 lần vậy đó thế nào mà hết nắng là ok các bạn nha ok trong khi chờ cái phần à, ngâm cái phần à, bỏ bữa mình sẽ chuẩn bị cái phần đậu đã ngâm từ 3 4 tiếng rồi bây giờ mình sẽ hấp cách thủy cho chín các bạn nha đó, mình hấp khoảng tầm 15 phút đó, mình kiểm tra hàng chín là ok rồi đó xong cái phần à, đậu xanh rồi các bạn nha bây giờ mình sẽ chuyển qua lại cái phần vỏ bưởi nha các bạn nha rồi dạ bưởi sau khi đã ngâm 3 4 tiếng rồi thì bây giờ mình sẽ vắt ra các bạn nha, vắt ráo ra mình chuẩn bị trụng với nước sôi các bạn nha. về nồi nước sôi á, thì mình sẽ nấu một cái nồi nước riêng rồi mình sẽ cho lá dứa vào tạo mùi thơm thì à, khi các bạn mà lấy cái nồi này mình trụng á thì nếu các bạn nằm thích ờ, cái, vị nước chè cái vị đắng đắng nhẫn của mùi thơm của bưởi á, thì có thể dùng cái nước này để mình nấu cái chè nha còn bạn nào mà không thích cái mùi đắng á, thì có thể bỏ cái nồi nồi khác các bạn nha Đó. rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần à, vỏ bưởi vào thôi ok vỏ bưởi à, mình đã trụng sôi à, các bạn à, cũng đắng nó đã ra hết rồi đó thì cái nồi nước này sẽ có vị đắng đắng nhân dần các bạn nha nếu bạn nào mà ăn được cái vị à, chè đắng mà cũng mùi thơm á, bưởi thì cái dùng nồi nước này để mình nấu nước chè nha còn không mình, mình có thể dùng một nồi nước mới các bạn nha rồi ok mình hết ra và mình cho vào nước lạnh để mình sóc nhiệt tạo độ giòn cho cái giá bưởi các bạn nha Rồi, giá bữa sau khi mình đã cho vào khi nước lạnh thì bây giờ mình sẽ vớt ra và mình sẽ cho cái đường vào để mình trộn chung các bạn nha cho giá bữa thấm đường vào nó sẽ rất là ngọt các bạn nha rất là ngon luôn cái, cái nguyên liệu làm à, chè bưởi chúng ta có đầy đủ các bạn nha là chúng ta sẽ có khoảng 200 gram vỏ bưởi đã ngâm đường à, 100 đến 150 gram à, đậu xanh đã nấu bạn xanh hạt đã nấu rồi đó và cùng với 200 à, ml nước cốt dừa cùng với 150 g đường phèn và 50 g bột năng các bạn nha đó. đầu tiên thì chúng ta bắt sẽ sên cái phần vỏ bưởi các bạn nha đó, bữa đang ngấm đường bây giờ mình sơn cho nó khô lại sau đó mình sẽ đắp bột năng lên các bạn nha đó. Ok và vỏ bưởi đã khô ráo các bạn bây giờ mình sẽ rắc bột năng vào từ từ các bạn nha để bột năng tạo thành một cái à, lớp màng bên ngoài khi mình sẽ trụng với nước sôi sẽ tạo một cái lớp ờ, bên ngoài khi mình ăn sẽ rất sực sực rất là ngon các bạn nha đó. nó cũng nắng đều các bạn vừa đắt vừa đảo đều các bạn nha Thế mình sẽ chuẩn bị một nước sôi và mình sẽ cho à, giả bưởi đã áo một lớp bột năng vào rồi mình sẽ trần cho nó chín à, mình sẽ vớt ra các bạn nha và mình sẽ tiếp tục ngâm nước sôi nữa là xong cái phần à, à, giỏ bưởi các bạn à, bây giờ mình nấu chè và mình cho bưởi rồi xanh dở xong các bạn nha Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu chè nào Rồi Chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước à, sôi và mình sẽ cho nó dưới và mình nấu trùng các bạn nha à. Bây giờ nó cái phần nước uh, nước nước đá dứa này đã rất là thơm rồi bây giờ mình sẽ vớt đá dứa ra và mình sẽ cho cái phần đường phèn vào mình nấu lên à, bạn nào muốn ngọt thì cho đường phèn nhiều nha à, sẽ thơm hơn nha còn bạn nào không có đường phèn thì cái chọn đường cát cũng được các bạn nha rồi khi mà đường đã sôi hết thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái chén ờ, bột năng đây là bột năng mình là còn dư các bạn sau khi mình đã áo các bạn nha bây giờ mình sẽ cho nước vào mình trộn sẵn thì khi nào mà nóng hết xong hoàn toàn thì mình sẽ cho vào để mình tạo cái độ sánh cho cái phần chè các bạn nha ok và cái phần ờ, nước đường đã tan hết các bạn bây giờ mình sẽ cho đậu xanh vào sau đó mình sẽ cho phần ờ, vỏ bưởi vào đó. mình sẽ khóe đều các bạn nha đó. tiếp theo mình sẽ cho một ít cái hương hoa bưởi và ba bưởi nga nó tạo mùi thơm hoa bưởi các bạn nếu mà nào không có cũng sao mà nếu có sẽ rất là thơm giống bên ngoài tiệm đó nó cho tí xíu thôi một hai giọt các bạn nha rất là thơm luôn đó rồi bây giờ mình sẽ tạo đồ sánh bằng cái phần bột năng nữa là xong các bạn nha đó, các bạn có thể có thể bột sắn thế bột năng cũng được rất là ngon các bạn nha đó, trong cái bài mà chè đồ ngựa hương hoa bưởi mình dùng bột sắn đó cũng ngon các bạn đó là xong cái phần chè bây giờ mình sẽ làm phần nước cốt dừa nữa là xong các bạn ơi ok và mình sẽ cho cái 200 à, ml cốt dừa vào một cái nồi và mình sẽ bật lửa lên lửa dừa dừa bạn nha mình sẽ nấu nóng cùng với à, 100 g đường đó sau đó cùng mình cho thêm một chút bột năng nữa là xong cái phần à, nước cốt dừa à, bây giờ mình chuẩn bị ra món thôi các bạn ơi Ok, bây giờ mình sẽ múc chè ra để mình trang trí các bạn nha Thì cái món chè này á, mình phải trang trí theo kiểu giống kiểu kiểu cà phê cappuccino các bạn Đó, mình sẽ tạo hình và chéo và mình sẽ dùng tâm dùng que để mình tạo hình hoa văn các bạn nha Đó, tạo hình tròn cũng được Đó, mình sẽ trang trí các bạn xem rất là đơn giản thôi nha Đó, đây là cách đầu tiên mình sẽ tạo hình từng những vệt xéo nha Mình sẽ cho cái nước cốt dừa đã tạo đồ sánh các bạn đó một năng này đó bây giờ mình sẽ cho vào một cái à, hũ nhựa kiểu hũ tương ớt các bạn rồi mình sẽ vẽ hình chéo hình à, hình gọi là hình à, gấp khúc các bạn đó rồi sau đó mình sẽ dùng cái square để mình tạo thành những cái vật hoa văn thôi rất đơn giản thôi rồi đối với hình tròn cũng vậy đây đối với hình tròn cũng vậy mình cũng vẽ luôn nha vẽ những kiểu hình uh, xoắn ốc các bạn đó vẽ hình tròn xoắn ốc sau đó mình sẽ dùng cái ờ, tâm hay cái que để mình kéo từ trong ra ngoài từ ngoài trong là xong cái hình nổi rất đẹp các bạn nha à, chỉ nó là chuẩn luôn rất là đẹp mắt luôn các bạn ơi Tên tên tên tên Cả nhà ơi nhìn có đẹp không nào Quá tuyệt vời nha cả nhà nha Đó Với món chè Thơm ngon Từ hương bưởi Đó. Ăn cùng bùi bùi của đậu xanh Giòn giòn của gió bưởi Và nước cốt dừa béo béo Trời ơi ăn kèm với nó lạnh nữa thì rất tuyệt vời trong những ngày hè các bạn nha hoặc nào các bạn nào ăn không ăn lạnh thì ăn nóng cũng rất tuyệt vời rất ngon luôn rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món chè bữa này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.